Cô Nhụy xin chào các con. Cô Nhụy sẽ đọc cho các con nghe một câu chuyện cổ cream được mang tên Hai anh em. Các con hãy cùng nghe nhé. Xưa có hai anh em, anh thì giàu mà em thì nghèo. Người anh giàu có làm nghề thợ vàng, tính vốn ác nghiệt. Người em tết chổi bán kiếm ăn, tính tình hiền hậu ngay thật, Người em có hai con, đẻ sinh đôi sống nhau như hai giọt nước. Hai đứa bé thỉnh thoảng vẫn tới nhà bác để Hồng kiếm chút thức ăn thừa. Một bữa kia, người em vào rừng đốn củi bỗng thấy có con chim mình toàn vàng, xưa nay anh chưa từng thấy. Anh nhặt một viên sỏi ném, may trúng chim, nhưng chỉ rụng có một chiếc lông vàng, còn con chim bay mất. Anh nhặt cái lông vàng mang về cho người anh Gã nhìn rồi bảo Vàng thật đấy Rồi gã trả tiền cho em Bữa sau Người em trèo lên một gốc bạch dương Định chặt lấy mấy cành Tình cờ lại thấy con chim hôm trước bay đi Anh tìm một lát thấy tổ chim Trông có quả trứng vàng Anh nhặt trứng đem về cho người anh Gã lại bảo Vàng thật đấy Và lại trả tiền cho em Sau rốt Gã thợ vàng bảo Ta muốn có cả con chim kia Người em vào rừng lần thứ ba Lại thấy con chim đang đậu trên cây Anh nhặt đá ném nó rơi xuống Đoạn sách về cho người anh Được gã trả cho một nắm vàng Anh chàng nghĩ bụng Giờ thì ta có thể sống đàng hoàng rồi đây Anh hài lòng lắm ra về Gã thợ vàng vốn là tay tinh quái, ranh mảnh, nên gã thừa biết con chim kia đáng giá bao nhiêu rồi. Gã gọi vợ bảo, hãy mang vào quay con chim vàng này cho tôi, nhớ chú ý đừng để mất đi tí gì nhé, tôi muốn ăn một mình tất cả. Con chim này đâu có phải giống chim thường, nó vốn thuộc một loài rất lạ. Ai ăn được tim gan nó, trong vòng 10 năm, cứ mỗi sáng lật gối lên sẽ có một đồng vàng. Người vợ mổ chim xong, cắm vào một cái xiên rồi bỏ lò quay. Lát sau, chị ta có việc cần đi ra ngoài. Tình cờ sửa lúc ấy, hai đứa nhỏ con người em chạy vào bếp đứng xem quay chim. Chúng nó xoay cái xiên đi lại mấy vòng. Thấy có hai miếng gì nho nhỏ rơi từ trong bụng chim xuống lòng chảo, một đứa bảo Ta ăn tí đi, em đói lắm, chẳng ai biết đâu mà sợ. Mỗi đứa nhặt ăn một miếng Đang ăn bóng người đàn bà trở vào thấy rõ chúng nhai mới hỏi Bày ăn gì thế? Hai đứa đáp ừ, Có vài miếng rơi từ bụng chim xuống bác ạ à. Tìm gan nó đấy mà Người đàn bà hãi quá Để chồng khỏi thấy thiếu mà nổi nóng Chị vội thịt ngay một con gà Moi tim gan ra bù vào chỗ thiếu ở con chim vàng Chìm chín rồi chị mang lên cho chồng Gã ngốn tất một mình Không còn sót lại lấy một miếng Sớm hôm sau Lúc luồn tay xuống dưới gối Gã cứ đinh ninh sẽ được mấy đồng vàng Nhưng gã chẳng thấy gì hết Còn hai đứa nhỏ Chúng không ngờ là vận may đã đến với chúng Sớm hôm sau Lúc chúng thức giấc Bỗng có vật gì rơi xuống đất Tiếng kêu lanh lảnh Chúng nhặt lên té ra là hai đồng vàng. Chúng vội đem vào cho bố. Anh ta ngạc nhiên lắm, cứ tự hỏi, đầu đuôi thế nào đấy nhỉ? Nhưng rồi sáng hôm sau lại được hai đồng nữa, và cứ thế. Anh ta bèn sang tìm người anh và kể cho anh nghe câu chuyện lạ. Gã thợ vàng hiểu ngay là thế nào rồi. Chắc hai đứa bé đã xới mất cổ tim gan trong con chim vàng của gã. Vốn tính tham lam cây nghiệt Để báo thù gã mới dọa em Các cháu nó giỡn với quỷ rồi đấy Chú chớ có lấy vàng và cũng chẳng nên cho chúng ở nhà nữa Quỷ đã ám chúng và có thể sẽ còn hại cả chú nữa Người em nghe nói sợ lắm Nên mặc dù trong lòng đau như cắt Anh đành dắt hai con vào rừng Và ngậm ngùi bỏ con lại đó Hai đứa trẻ quanh quẩn mãi trong rừng mà chẳng tìm được lối về Chúng bị lạc vào càng sâu hơn Sau gặp một người đi săn hỏi chúng Các cháu là con cái nhà ai thế? Chúng đáp Chúng cháu là con người Tết chổi nghèo Chúng kể cho người đi săn biết chuyện cha chúng không muốn giữ chúng ở nhà nữa Chỉ vì sáng nào ở dưới gối chúng cũng có một đồng vàng Người đi săn bảo Được, có khó gì đâu chỉ miễn là các cháu cứ ở cho ngay thật và chớ làm biến Người đi săn tốt bụng này vốn không có con cái Thấy hai đứa trẻ dễ thương Anh đưa luôn chúng về nhà mình và bảo Ta nuôi các cháu làm con Anh truyền cho chúng nghề thợ săn Và cất hộ chúng những đồng vàng mà sáng sáng chúng vẫn được Để sau này dùng tới Khi hai đứa bé đã lớn rồi một hôm bố nuôi mới dẫn cả hai vào rừng và bảo Bữa nay các con phải bắn thử để ta còn làm lễ cho các con chính thức vào nghề Ba người vào chỗ ẩn Nhưng họ đợi mãi chẳng thấy có con thú nào mò tới Bác thợ săn mới ngẩng đầu nhìn lên Thì bắt gặp một đàn vịt trời trắng như tuyết Đang xếp theo hình tam giác bay qua Bác bảo con lớn Thử hạ mỗi góc một con coi nào Người con lớn bắn và đạt được đúng như lời bố dặn. Lát sau lại có đàn nữa bay tới. Lần này chúng xếp thành hàng hình số 2. Bác lại bảo con thứ hai thử hạ ở mỗi góc một con. Anh chàng này bắn cũng đạt. Bố nuôi bảo, ta tuyên bố là kể từ nay các con được chính thức vào nghề. Tiếp đó, hai anh em đưa nhau vào rừng bàn bạc và nhất trí với nhau điều gì đó Tối đến, lúc ngồi vào bàn ăn, hai người thưa với bố nuôi. Chúng con sẽ chẳng chịu ăn đâu nếu như bố không thuận cho chúng con một điều. Bác hỏi, các con có điều gì vậy? Hai người đáp, giờ chúng con đã học thành nghề rồi, muốn đi thử tài với thiên hạ một phen, xin hãy cho chúng con đi. Bác thợ săn vui lòng lắm. Các con ăn nói đúng như những người thợ săn dũng cảm, Điều mong muốn của các con cũng chính là điều ước nguyện của bố. Các con cứ đi đi, tất sẽ thành công. Ba người lại ăn uống rất vui vẻ. Tới ngày đã định, bố nuôi tặng mỗi con một khẩu súng với một con chó săn. Số vàng dành dụm bấy lâu nay cũng trả cho con, mang theo tùy ý muốn. Bác đi tiễn các con một đoạn đường. Lúc chia tay, bác còn cho thêm hai người một con dao còn mới sáng loáng và bảo khi nào các con từ biệt nhau, nhớ cắm con dao này vào một gốc cây. Lúc trở về, cứ xem dao khắc biết tin của nhau. Rút dao ra, nếu thấy rỉ tức là người vắng mặt đã chết. Trái lại, dao còn sáng là người còn sống. Hai anh em đi miết tới một khu rừng nọ. Đi trọn một ngày mà vẫn chưa hết rừng. Họ phải ngủ đêm ở đó và lấy lương khô ra ăn. Lại đi trọn một ngày hôm sau nữa Cũng vẫn chưa hết rừng Lương ăn cạn rồi anh bảo em Phải bắn con gì ăn cho đỡ đói mới được Nói xong anh nạp đạn và tìm quanh Thấy có con thỏ chạy tới Anh sương súng ngắm Nhưng thỏ kêu Hãy tha mạng cho tôi Tôi xin nộp hai chú thỏ con Mấy con vật nhỏ này trông rất đáng yêu Hai người động lòng thương không nở xiết Họ giữ chúng lại và mang theo. Hai con thỏ cũng bám rất sát dấu chân hai người. Một lát sau đó, họ lại gặp một con cáo. Hai người định bắn thì cáo kêu. Xin hãy tha mạng cho tôi, tôi xin nộp hai con cáo nhỏ. Cáo tha ra hai chú cáo nhỏ, hai người lại cũng không nở xiết, cho đi cùng với cả hai con thỏ. Lát sau, một con sói ở chỗ rừng rậm ra Hai người định bắn thì sói kêu Hãy tha mạng cho tôi Tôi xin nộp hai con sói nhỏ Họ cho hai con sói nhỏ nhập đàn với mấy con kia cùng đi Lại gặp một con gấu Nhưng gấu cũng tham sống nên kêu Hãy tha mạng cho tôi Tôi xin nộp hai con gấu nhỏ Hai con gấu nhỏ được nhập cùng đàn với mấy con vật trên Thành tám con tất cả Sau đó họ gặp một con sư tử. Sư tử rủ bờm tiến lại, nhưng hai người nào có sợ, họ dương súng ngắm. Sư tử vội kêu lên, hãy tha mạng cho tôi, tôi xin nộp hai con sư tử con. Nó thà hai con nó ra, thế là hai người đã có một đôi sư tử, gấu, sói, cáo, thỏ theo hầu. Trong bụng vẫn đói, họ mới bảo hai con cáo này các chú cáo, các chú vốn ranh mảnh, đa mưu lại nhẹ nhàng, hãy kiếm cái gì ăn đi. Cáo đáp, cách đây không xa có một thôn nhỏ, bọn tôi vẫn thường tới đó ăn trộm gà để chúng tôi xin dẫn đường. Hai người kia tìm đường vào thôn mua ít thức ăn, lại không quên cho mấy con vật tiếp tục ăn rồi tiếp tục ra đi. Hai con cáo vốn đã biết quá rõ trong vùng ấy có những nơi nào nuôi gà, nên chúng chỉ đường cho hai người thợ săn rất rành. Đi quanh quẩn đã khá lâu rồi mà vẫn chẳng tìm ra được chốn nào có việc làm mà lại có thể ở cùng với nhau, nên hai anh em bàn. Chỉ còn cách là ta chia tay nhau thôi. Hai người chia đám súc vật ra, mỗi người lấy một con sư tử, một con gấu, một con sói, một con cáo và một con thỏ, rồi họ từ biệt nhau, hứa với nhau sẽ giữ tình anh em trọn đời và cắm con dao mà bố nuôi đã cho họ lên một gốc cây. Một người theo hướng đông mà đi, còn người kia lần theo hướng tây. Người em dẫn đàn súc vật đi tới một thành thị kia, thấy khắp nơi trong thành treo toàn cờ đen. Chàng rẽ vào một quán trọ hỏi chủ quán có chỗ nào cho súc vật của chàng trọ không. Chủ quán đưa chúng vào một cái chuồng, trên vách chuồng có lỗ thủng. Thế là thỏ tà chui ra được ngoài, đi kiếm một bắp cải trắng Cáo cũng kiếm được một con gà mái Ăn xong nó lại sơi nốt con gà trống Nhưng sói, gấu, sư tử vì thân hình to lớn quá không vào chuồng được Chủ quán bèn dẫn chúng ra một nơi có con bò sữa đang nằm trên thảm cỏ Chúng thịt ngay con bò sữa Chàng thợ săn lo cho đàn súc vật xong xuôi rồi mới hỏi thăm chủ quán tại sao trong thành chị thấy toàn cờ tam. Chủ quán cho biết, sáng mai công chúa con một của đức vua chúng tôi qua đời. Chàng hỏi lại, nàng bị ốm nặng hay sao? Chủ quán đáp, không đâu, nàng vẫn tươi tỉnh khỏe mạnh nhưng nàng sẽ phải chết. Chàng thợ săn vẫn hỏi, sao vậy? Trước cửa thành có một ngọn núi cao trên núi có một con rồng Năm nào rồng cũng đòi phải hiến cho nó một người con gái đẹp Bằng không nó sẽ tàn phá cả gian sơn này Giờ thì con gái đẹp trong thành đã hết rồi Chỉ còn lại có mình công chúa bắt buộc phải hiến nàng cho nó thôi Mai là ngày tới kỳ hạn đó Chàng thợ săn lại hỏi Thế sao không giết con rồng đi? Chủ quán đáp Trời ơi, biết bao hiệp sĩ đã bỏ mình với nó rồi. Vua hứa là ai thắng nổi nó thì sẽ được lấy con gái của người, sau này lại sẽ được hưởng ngôi báo nữa. Chàng thợ săn không nói gì. Sáng hôm sau chàng dẫn đàn súc vật lên núi tìm rồng. Lên đến trên núi chàng thấy có một ngôi nhà thờ. Trên bàn thờ có ba cốc rượu đầy, bên cạnh có mấy dòng chữ viết Ai uống cạn mấy cốc rượu này thì sẽ trở thành người khỏe nhất thế gian và sẽ múa nổi thanh kiếm chôn ở dưới bậc cửa. Chàng không uống rượu ngay mà đi tìm kiếm, nhưng không sao nhấc được nó lên. Chàng đành phải quay vào uống cạn rượu, lúc này mới đủ sức để nhấc nổi thanh kiếm và còn có thể múa nó rất dễ dàng nữa. Tới giờ nộp công chúa cho con rồng, cả đức vua quan nguyên soái và quần thần đều đi theo để tiễn nàng. Từ xa, nàng đã nom thấy chàng thợ săn đứng trên ngọn núi. Nàng ngỡ đó là con rồng đang đợi nàng nên không chịu đi nữa. Nhưng nàng lại nghĩ số phận của cá thành. Nàng lại đành phải đi, bước chân nặng trĩu. Vua và quần thần quay về, lòng buồn vô hạn. Chỉ duy có quan nguyên soái còn phải đứng lại đó để chứng kiến từ xa các việc sắp xảy ra. Công chúa lên đến ngọn núi thấy chẳng phải là rồng mà lại là một chàng thợ săn trai trẻ. Chàng an ủi nàng, bảo cho nàng biết là chàng sẽ cứu nàng, đưa nàng vào trong nhà thờ và khóa cửa lại. Một lát sau, có tiếng gió cuốn dữ dội, rồi một con rồng bảy đầu xuất hiện. Thấy chàng thợ săn nó ngạc nhiên lắm, hỏi Mi lên núi có việc gì à? Chàng trả lời Ta muốn đọ sức với mi Rồng bảo Bao nhiêu hiệp sĩ đã bỏ mình ở nơi đây rồi Ta sẽ cho mi theo gót chúng Tức thì cả bảy cái đầu của nó phun lửa phì phì Lửa bắt vào cỏ khô Chàng thợ săn sẽ chết trong đám khói lửa Nếu mấy con vật của chàng không kịp chạy tới dập tắt Rồng bèn xông vào chàng Chàng vung kiếm Thanh kiếm rít trên không Chém rụng ba đầu rồng Con rồng nổi điên Nó bay vút lên cao khạc lửa Đồng thời định đâm bổ xuống Chàng thợ săn lại chém luôn một nhát Đứt thêm ba đầu nữa Còn quái vật đã kiệt sức rơi xuống Nhưng nó vẫn còn muốn xông vào lượt nữa Chàng lấy hết sức rồi lại chém đứt đuôi nó Chàng không đánh được nữa bèn gọi mấy con vật của chàng Chúng nó xô lại xé xác con rồng ra thành từng mảnh Cuộc chiến đã xong Chàng vào mở cửa nhà thờ Thấy công chúa đang nằm lăn dưới đất Trong lúc đánh nhau Nàng đã ngất đi vì quá sợ Chàng vực nàng ra ngoài Đợi lúc nàng đã tỉnh và hé mắt nhìn Chàng mới chỉ cho nàng thấy mấy khúc xác rồng Để cho nàng biết là nàng đã thoát chết Công chúa mừng lắm nói Rồi chàng sẽ là chồng thiếp Vì cha thiếp có hứa sẽ gả con cho ai siết được rồng Nàng tháo chuỗi vòng san hô đang đeo ở cổ Chia cho mấy con vật để thưởng công cho chúng Riêng sư tử được chia cái khóa vàng Còn chiếc khăn tay có theo tên nàng Nàng đưa tặng chàng thợ săn Chàng bèn ra cắt lấy bảy cái lưỡi ở bảy đầu rồng Bọc vào khăn xử cẩn thận sau đó, vì bị lửa hung và đánh nhau đã kiệt sức, chàng bảo công chúa Hai ta đều đã quá mệt mỏi, ta hãy ngủ một lúc đã. Công chúa ưng thuận, hai người nằm ngay dưới đất. Chàng bảo sư tử, mày hãy ngồi canh, đừng cho ai xâm phạm vào chúng ta trong giấc ngủ. Hai người ngủ, sư tử nằm cạnh hai người để canh, nhưng vì nó cũng mệt rồi nên nó lại gọi gấu bảo Mày lại nằm cạnh tao Tao cần ngủ một lúc Có chuyện gì thì mày đánh thức tao Gấu lại nằm bên sư tử Nhưng vì gấu cũng mệt nên gọi sói bảo Mày lại nằm cạnh tao Tao cần ngủ một lúc Có chuyện gì thì mày hãy đánh thức tao Sói lại nằm bên gấu Nhưng vì sói cũng mệt nên gọi cá bảo Mày lại nằm cạnh tao Tao cần ngủ một lúc Có chuyện gì thì mày hãy đánh thức tao Cáo lại nằm bên sói, nhưng vì cáo cũng mệt nên gọi thọ bảo Mày lại nằm cạnh tao, tao cần ngủ một lúc, có chuyện gì thì mày hãy đánh thức tao. Thỏ nằm bên cáo, nhưng vì chính chú thỏ đáng thương cũng mệt rồi mà chẳng nhờ ai được, nên nó ngủ thiếp đi mất. Thế là công chúa, anh thợ săn, sư tử, gấu, cáo, sói, thỏ, tất cả ngủ say. Tên nguyên soái vẫn đứng nhìn ở đằng xa, lúc này không trông thấy rồng cắp công chúa bay lên, trên núi đầu đấy vẫn yên tĩnh. Hắn đánh bào đi lên. Lúc đến nơi, hắn thấy mấy khúc xác rồng lăn lóc trên mặt đất và cách đó một quãng, công chúa với người thợ săn cùng mấy con vật đang say ngủ. Hắn vốn là tay gian ác xảo quyệt, nên rút kiếm chặt ngay đầu người thợ săn, rồi hắn bế công chúa xuống núi. Công chúa thức giấc, thấy thế sợ lắm, nhưng tên nguyên soái đã bảo Nàng giờ ở trong tay ta rồi, nàng phải nói là chính ta đã chém chết con rồng. Công chúa đáp, ta không thể làm được đâu, vì đó là công của người thợ săn với mấy con vật. Tên nguyên soái rút kiếm ra dọa nếu nàng không chịu nghe, hắn sẽ giết nàng. Công chúa đành phải nhận lời. Ngay sau đó, hắn đưa nàng về gặp vua cha. Vua cha vốn đinh ninh là con gái yêu của mình đã bị quái vật xé xác nên thấy con vẫn sống trở về, vua vui mừng khôn xiết. Tên Nguyên soái tâu Thần đã có công chém được con rồng để cứu công chúa và cứu nước. Nay xin bệ hạ cho thần được lấy nàng như lời bệ hạ đã hứa hẹn. Vua hỏi công chúa Có đúng như lời của hắn nói không? Công chúa đáp Thưa, đúng như thế. Nhưng con xin đợi một năm lẻ một ngày nữa rồi hãy làm lễ cưới. Nàng mong mỏi trong khoảng thời gian đó may ra sẽ có thể được tin tức về người yêu. Trên quả núi rồng, khi ấy mấy con vật vẫn còn nằm ngủ say sưa cạnh thân chủ chúng. Bỗng có một con ong bay đến đậu ngay trên mũi thỏ Thỏ giơ chân gạt nó rồi lại đi ngủ. Ông bay đến lần thứ hai, thỏ cũng gạt nó đi rồi lại ngủ. Ông bay đến lần thứ ba, đốt luôn vào mũi thỏ. Thỏ giật mình tỉnh giấc. Nó đánh thức cáo, cáo đánh thức sói, sói đánh thức gấu, gấu đánh thức sư tử. Sư tử dậy, thấy công chúa đã biến mất, chỉ còn chủ mình nằm chết đó. Nó rống lên rất dữ dội và hét Kẻ nào đã làm việc này? Gấu, sao mày chẳng đánh thức tao? Gấu hỏi sói, sao mày chẳng đánh thức tao? Sói hỏi cáo, sao mày chẳng đánh thức tao? Cáo lại hỏi thỏ, sao mày chẳng đánh thức tao? Thỏ không biết trả lời thế nào, thành thử tội lỗi đổ cá lên đầu nó. Mấy con vật kia định xông vào đánh thỏ, thỏ vội khẩn khoản. Các anh đừng giết tôi, để tôi sẽ làm cho chủ chúng ta sống lại. Tôi biết một quả núi, trên có thứ rễ cây, chỉ cần ngậm thứ rễ cây đó là bệnh tật thương tích gì cũng khỏi. Nhưng quả núi lại ở cách đây tới 200 tiếng đồng hồ đường bộ kia. Sư tử bảo, hẹn cho mày, nội trong 24 tiếng phải tới đó lấy bằng được thứ rễ nọ về đây. Thỏ nhảy tót đi ngay, 24 giờ sau nó đã về, mang theo thứ rễ nọ. Sư tử vội tha đầu chủ chấp vào mình như trước, còn thỏ nhét rễ cây vào miệng chủ. Tức thì đầu lại liền ngay với mình, tim bắt đầu đập và người chết sống lại. Chàng nghĩ bụng, chắc nàng đã thừa lúc ta ngủ bỏ trốn rồi. Lúc sư tử chấp đầu cho chủ, nó vội quá nên chấp trái chiều, nhưng chủ nó còn đang buồn không để ý. Mãi tới trưa, lúc sắp ăn, chàng mới biết là đầu mình ngoảnh lại phía sau lưng. Chàng không hiểu sao cả, bèn hỏi mấy con vật đã có chuyện gì xảy ra trong khi chàng ngủ. Sư tử kể rằng khi ấy chúng cũng ngủ hết vì mệt quá. Lúc nó tỉnh dậy thấy chủ đã chết, đầu bị chặt lìa khỏi xác. Thỏ đã đi lấy rễ cây trường sinh, còn nó trong lúc quá vội đã chấp đầu trái chiều giờ nó muốn sửa lại thiếu sót ấy. Kể xong, nó rứt luôn đầu chàng thợ săn ra, xoay trở lại và thỏ lại vội lấy rễ cây chữa cho liền lại. Chàng thợ săn buồn lắm, chàng đi đây đi đó dạy mấy con vật nhảy múa làm trò vui cho thiên hạ xem. Đúng một năm sau, chàng trở lại thành thị chỗ chàng đã cứu công chúa ngày trước Lần này thấy phố xá treo toàn cờ đỏ Chàng hỏi chủ quán Thế là thế nào? Năm trước phố xá treo toàn cờ đen Năm nay sao lại chỉ treo toàn cờ đỏ? Chủ quán đáp Năm trước vua chúng tôi phải tiễn công chúa cho rồng May nhờ quan nguyên soái đánh nhau với rồng đã chém được nó Mai đây là ngày cưới nàng Chính vì vậy mà năm trước phố xá treo cờ đen để chịu tan còn hôm nay treo cờ đỏ để ăn mừng. Hôm sau là ngày cưới. Đến bữa trưa, chàng thợ săn bảo chủ quán. Ông chủ có tin là bữa nay ta sẽ lấy được bánh mì ở tận bàn tiệc của nhà vua về đây ăn không? Chủ quán thưa, tôi chẳng dám tin đâu. Vâng, tôi xin cược với ngài 100 đồng vàng đây. Chàng thợ săn nhận đánh cược Chàng cũng đưa ra một cái túi đựng trăm đồng vàng Đoạn chàng gọi thỏ vào bảo Chú thỏ tài nhảy nhót Chú hãy vào lấy bánh của vua ăn ra đây cho ta Thỏ vốn bé nhất đám Chẳng thể sai con vật nào khác được Nên nó đành phải thân đi lấy Nó nghĩ bụng Một mình mình chạy giữa phố thế này Tất bị chó săn đuổi mất thôi Quả như nó nghĩ Có mấy con chó rượt theo Muốn lột da nó nó chạy nhanh như biến và lẫn ngay được vào một cái chòi gác mà tên lính canh chẳng biết gì hết. Đàn chó xông đến định lôi nó ra, nhưng tên lính canh lại ngỡ đàn chó muốn giỡn với mình. Hắn nổi nóng phang luôn mấy bán súng, lũ chó sủa ôm sòm rồi chạy mất. Thỏ thấy đã hết nguy, nhảy luôn vào trong lâu đài. Nó đến thẳng chỗ công chúa, lẻn vào dưới gầm ghế nàng ngồi, khẽ cào chân nàng. Công chúa tưởng là con chó của nàng nên mắng Mày có đi chỗ khác không? Thỏ cào lần thứ hai công chúa lại mắng Mày có đi chỗ khác không? Nhưng thỏ không hề bối rối Nó cào lần thứ ba Công chúa mới nhìn xuống Và nhờ cái dây buộc ở cổ thỏ Nàng nhận ra được nó Nàng bế nó lên mang vào phòng hỏi Thỏ yêu quý ơi Thỏ muốn gì thế? Thỏ đáp Chủ tôi là người giết con rồng hiện nay đã tới đây, người sai tôi vào xin một tấm bánh mì của vua vẫn ăn. Công chúa nghe nói mừng lắm, nàng cho gọi ngay người thợ làm bánh vào, sai lấy một tấm bánh, thứ mà vua vẫn thường ăn. Thỏ lại nói, xin cho người thợ làm bánh đem tôi ra ngoài để lũ chó săn khỏi hại tôi. Người thợ làm bánh đem thỏ đến tận trước cửa nhà trọ, Thỏ ôm tấm bánh bằng hai chân trước Đi bằng hai chân sau đem vào chỗ chủ Chàng thợ săn bảo chủ quán Thấy chưa ông chủ quán ơi Trăm đồng vàng kia là của tôi rồi nhé Chủ quán kinh ngạc lắm Nhưng chàng thợ săn đã nói tiếp Vâng ông chủ ạ à, Bây giờ bánh đã có rồi Giờ tôi lại muốn ăn cả món thịt rán của nhà vua nữa kia Chủ quán bảo để xem thế nào. Nhưng anh ta không dám đánh cuộc nữa. Chàng thợ săn liền gọi cáo bảo, Chú cáo, chú hãy vào lấy món thịt rán của vua ăn ra đây cho tôi. Con cáo lông đỏ này luôn tài hơn con thỏ. Nó cứ tìm ngõ ngách mà đi nên không bị con chó nào trông thấy. Nó lẻn vào gầm ghế công chúa ngồi cào lên chân nàng Công chúa nhìn xuống Thấy sợi dây buộc trên cổ cáo mà nhận ra nó đem nó vào phòng hỏi Cáo yêu quý, cáo muốn gì thế? Cáo đáp, chủ tôi là người giết con rồng, hiện đã ở đây rồi, người sai tôi vào xin một miếng thịt rán của vua để ăn. Công chúa cho gọi đầu bếp, sai là món thịt rán vua vẫn ăn đem ra cửa cho cáo. Cáo bừng lấy đĩa thịt, vẫy đuôi đuổi lũ ruồi bâu trên thịt rồi mới đem về cho chủ. Chàng thợ săn bảo chủ quán Thấy chưa ông chủ ơi, bánh thịt đã có rồi, bây giờ ta muốn ăn món rau của nhà vua nữa. Chàng gọi sói bảo, chú sói, chú vào lấy món rau của vua ăn ra đây cho ta. Sói chẳng sợ ai cả nên nó vào thẳng trong lâu đài. Nó tìm đến chỗ công chúa khẽ kéo áo nàng để buộc nàng phải nhìn xuống. Nàng trông thấy sợi dây buộc cổ nó, nhận ra nó mới đưa vào phòng hỏi. Sói thân yêu ơi, sói muốn gì? Sói đáp, chủ tôi là người đã giết con rồng, hiện đã ở đây, người sai tôi vào xin món rau của vua ăn. Công chúa cho gọi đầu bếp, sai là món rau như vua vẫn ăn đem ra tận cửa cho sói. Sói bưng liễn rau đem về cho chủ. Chàng thợ săn bảo chủ quán, thấy chưa ông chủ, bánh, thịt, rau đã có, giờ ta lại muốn ăn món đồ ngọt của vua nữa. Chàng gọi gấu bảo Chú gấu, chú vốn thích liếm của ngọt, chú hãy lấy món đồ ngọt của vua ăn ra đây cho ta. Gấu lạch bạch chạy vào lâu đài, dọc đường ai thấy nó cũng phải tránh. Tới chỗ có lính canh, tên lính giơ súng định ngăn không cho nó đi. Nó nhảy ngay lên và cho tên lính mấy cái tát vào má phải và má trái. Cả cái chòi gác đổ sập, nó lại thẳng đường vào chỗ công chúa đứng ngay sau lưng nàng khẽ gầm gừ. Công chúa quay lại nhận ra gấu, bèn gọi nó vào phòng hỏi. Gấu thân yêu ơi, gấu muốn gì? Gấu đáp, chủ tôi là người đã giết con rồng, hiện đã ở đây, người sai tôi vào xin món đồ ngọt của nhà vua vẫn dùng. Công chúa vội cho gọi ngay người thợ làm bánh ngọt, sai làm thứ bánh mà vua vẫn thường ăn, mang ra cửa cho gấu gấu liếm cho đường rơi bên dưới lên cả phía trên, rồi nó mới đứng dậy, bưng âu bánh đem về cho chủ. Chàng thợ săn bảo chủ quán, thấy chưa ông chủ, bánh, thịt, rau, đồ ngọt có cả rồi, giờ ta lại muốn uống thứ rượu nho của vua thường dùng. Chàng gọi sư tử vào và bảo, Chú sư tử, chú vốn cũng thích rượu, chú hãy vào lấy thứ rượu nho của vua về cho ta. Sư tử đi giữa đường ai thấy nó cũng chạy Tới chỗ chòi gác lính canh định cản đường nó Nó rống lên một tiếng mọi thứ bị bắn tung đi hết Sư tử đến trước phòng vua quất đuôi lên cửa Công chúa ra thoạt thấy nó rất kinh khiếp Nhưng rồi nàng nhận ra nó nhờ cái khóa vàng buộc ở cổ Nàng gọi nó vào phòng và hỏi Sư tử thân yêu ơi, sư tử muốn gì? Sư tử đáp Chủ tôi là người giết con rồng, hiện đã ở đây. Tôi vào xin thứ rượu nho mà nhà vua vẫn uống. Công chúa vội cho người hầu rượu, sai đem thứ rượu nho vua vẫn uống ra cho sư tử. Sư tử nói, để tôi đi theo xem có đúng thứ ấy không. Nó liền đi theo người hầu rượu, xuống đến dưới hầm, người này định lấy cho các thứ rượu thường của bọn người hầu vẫn uống. Sư tử bảo, khoan, đợi ta ném đã. Nó tự rót lấy nửa bình, tu một hơi cạn ráo, nó bảo, không, không phải thứ này. Người hầu rượu liếc trộm nó rồi ra chỗ thùng rượu khác, định lấy thứ rượu vẫn dành cho quan nguyên soái Sư tử lại bảo, khoan để ta ném xem đã. Nó tự rót nửa bình nữa tu cạn. Có khá hơn nhưng vẫn chưa phải, Người hầu rượu phát cáo mới nói Cái đồ súc vật Ngu độn còn biết gì về rượu Tức thì gã bị sư tử vả ngay cho một cái vào sau gái Ngã khục xuống đất bất tỉnh nhân sự Lúc tỉnh lại rồi Gã không dám nói gì nữa Cứ lẳng lặng đưa sư tử đến bên một cái hầm đặc biệt Trong đó là rượu của vua Xưa nay ngoài vua ra chẳng ai được uống Sư tử lại rót lấy nửa bình ném trước xong nó bảo Có thể đúng đấy Nó sai gã kia rót sáu chai đầy Rồi cùng đi lên Lúc ra tới bên ngoài Nó thấy chánh choáng hơi say Gã kia đem rượu ra tận cửa cho nó Nó ngoạm giỏ rượu và mồm tha về cho chủ Chàng thợ săn bảo chủ quán Thấy chưa ông chủ Bánh, thịt, rau, đồ ngọt, rượu nho của vua có cả rồi giờ ta mới cùng mấy con vật thưởng thức đây. Chàng ngồi vào ăn uống, lại chia cho cả thỏ, cáo, sói, gấu, sư tử cùng ăn và cùng uống. Chàng thấy công chúa vẫn yêu mình nên vui lắm. Ăn xong chàng bảo, Này ông chủ, ta đã ăn uống như vua rồi, giờ ta muốn vào triều để xin lấy công chúa đây. Chủ quán hỏi, Xin thế nào được, công chúa đã có nơi có chốn rồi, mà hôm nay là ngày cưới kia mà. Chàng bèn rút túi lấy ra cái khăn tay mà công chúa đã cho chàng ở trên núi rồng khi trước. Trong khăn vẫn gói bảy cái lưỡi của con quái vật. Chàng nói, ta đã có vật này trong tay, nó sẽ giúp ta việc ấy. Chủ quán xem cái khăn rồi bảo, tin gì thì tin chứ điều đó tôi không thể tin được. Tôi sẵn lòng xin cược cả nhà cửa sân vườn đây Chàng thợ săn lại lấy ra trong túi Trong đó có nghìn đồng vàng đặt lên bàn rồi nói Ta cũng xin cược chỗ vàng này Ở bàn ăn trong cung Vua hỏi công chúa Mấy con thú cứ đi ra đi vào trong cung Chúng đến chỗ con có việc gì thế Nàng đáp Con chẳng dám tàu trình đâu Xin cha cứ cho người đi gọi chủ nhân của chúng tới đây Cha sẽ rõ Vua sai kẻ hầu đến quán trọ mời người lạ mặt Kẻ hầu đến Đúng như chàng thợ săn đã đánh cược với chủ quán Chàng bảo Ông thấy chưa ông chủ Vua sai kẻ hầu đi mời tôi đó Nhưng tôi chẳng đi như thế này đâu Chàng lại bảo người hầu Người về tâu vua Xin hãy gửi hoàng bào cho ta xin hãy cấp cho ta một cỗ xe sáu ngựa với một số quân hầu. Vua được tin báo hỏi công chúa, làm sao bây giờ? Công chúa đáp, xin cứ triệu và cấp mọi thứ như chàng đòi, sẽ không uổng đâu. Vua bèn sai đem áo hoàng bào với một cỗ xe sáu ngựa cấp cho chàng, lại cấp cho một số người để hầu hạ chàng. Chàng thợ săn thấy đoàn người kéo đến bảo chủ quán Thấy chưa ông chủ Thế là tôi đã được triệu đúng như tôi đòi đấy nhé Chàng mặc áo hoàng bào Cầm theo chiếc khăn gói lưỡi rồng rồi lên xe vào chầu Vua thấy chàng đã đến hỏi con gái Ta tiếp hắn thế nào đây? Nàng đáp Xin người cứ ra đón sẽ không uổng đâu Vua bèn ra đón chàng Đưa chàng vào mấy con vật cũng theo sau. Vua chỉ cho chàng ngồi cạnh mình với công chúa, còn tên nguyên soái ngồi ghế chú rể ở phía bên kia, nhưng gã không nhận ra được chàng. Vừa khi đó, bảy chiếc đầu rồng được đem ra bày, vua phán. Bữa nay, ta gả con gái cho quan nguyên soái là để thưởng công đã chém được bảy chiếc đầu này. Chàng thợ săn liền đứng lên, ra mở từng đầu một hỏi Thế bảy cái lưỡi rồng đâu? Tên nguyên soái sợ tái mặt, không biết trả lời sao. Sau gã cũng nói liều. Rồng không có lưỡi. Chàng thợ săn bảo, chỉ những đứa gian trá mới không có lưỡi, còn lưỡi rồng là vật chứng của người thắng trận. Chàng cởi chiếc khăn ra, bảy cái lưỡi vẫn nguyên đó, chàng lắp từng cái một vào từng đầu rồng, quả nhiên đều khớp hết. Sau đó, chàng lại đưa cho công chúa xem chiếc khăn theo tên nàng và hỏi nàng đã cho ai chiếc khăn này. Công chúa đáp, ta đã cho người chém chết con rồng. Chàng lại gọi từng con vật lại, tháo lấy mấy sợi dây buộc ở cổ chúng, rồi tháo cả cái khóa vàng ở cổ sư tử đưa cho công chúa và hỏi của ai. Nàng đáp, mấy sợi dây buộc cổ và cái khóa vàng này đều là của thiếp thiếp chia cho mấy con vật để thưởng cho chúng đã góp công diệt rồng. Khi ấy, chàng thợ săn mới nói, Thừa lúc thần đánh rồng xong, mệt mỏi ngủ đi mất, tên nguyên soái kia đã đến chặt đầu thần. Sau đó, gã đưa công chúa đi và mạo nhận là chính gã đã chém rồng. Mấy cái lưỡi, chiếc khăn tay với mấy sợi dây buộc cổ đây chứng minh là gã nói dối Chàng lại kể tiếp chuyện mấy con vật đã đi kiếm rễ cây thần về cứu chàng như thế nào. Một năm qua, chàng đã đi phiêu dạt những đâu, rồi cuối cùng lại quay trở về đúng nơi đây, nhờ chủ quán trọ nói cho nghe mà biết được mưu gian của tên nguyên sói. Vua bèn hỏi công chúa, có đúng người này đã chém rồng không? Nàng đáp, tâu đúng thế, giờ con mới dám nói ra cái tội của tên nguyên soái còn không nói thì chuyện cũng lộ rồi hẳn đã bức con phải giữ kín lời mà con xin để một năm lẻ một ngày sau hãy làm lễ cưới chính cũng vì chuyện này vua cho triệu 12 vị mưu sĩ đến để luận tội tên nguyên soái các mưu sĩ khép hắn vào án tử hình xử tội hắn xong vua cho chàng thợ săn lấy công chúa lại phong cho chàng làm phó vương trong cả nước đám cưới được tổ chức rất trọng thể Phó Vương cho người đi triệu bố đẻ và bố nuôi mình, tặng hai người rất nhiều châu báu. Chàng cũng không quên người chủ quán trọ. Chàng cho triệu người ấy vào bảo, Thấy không ông chủ, ta đã lấy công chúa rồi, nhà cửa sân vườn của ông giờ là của ta. Chủ quán thưa, thưa như vậy là đúng lý. Nhưng vị phó vương đã bảo, thôi để ta khoan hồng cho, nhà cửa sân vườn ông cứ giữ, còn nghìn vàng nọ ta tặng thêm cho ông đó. Còn người bác nghe chuyện, sợ chàng hỏi tội trốn đi mất. Phó vương và công chúa từ đó sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Chàng đi săn luôn, vì đó là sở thích của chàng và mấy con vật trung thành thường cũng đi theo chủ. Gần đó có một khu rừng. Người ta đồn trong rừng có quỷ và ít ai vào rừng mà lại ra được Vị phó vương trẻ tuổi rất muốn đi vào đó để săn Chàng cứ nài mãi Cuối cùng ông vua già phải bằng lòng cho chàng đi Chàng lên ngựa đem theo một đoàn tùy tùng rất đông Vào đến cửa rừng thấy con hươu cái lông trắng như tuyết Chàng bảo những người theo hầu Các ngươi hãy ở đây chờ ta Ta muốn đi săn con thú đẹp đẽ kia Chàng thúc ngựa đuổi theo hưu vào rừng Chỉ có mấy con vật đi theo chàng thôi Đoàn người đứng lại đợi cho đến chiều, không thấy chàng ra, họ đành quay ngựa về báo công chúa. Phó vương theo con hưu trắng vào khu rừng thiên rồi không thấy người trở ra. Công chúa lo cho chồng vô cùng. Trong lúc ấy, chàng vẫn mãi đuổi con thú mà không sao theo kịp được nó. Cứ đúng lúc, chàng vừa tầm bắn thì nó lại nhảy xa hơn và cứ thế sau rồi nó lại biến đi đâu mất. Lúc này chàng mới thấy mình đã vào quá sâu trong rừng Chàng đưa tù và lên rút một hồi Không thấy trả lời Vì không ai nghe được tiếng tù và của chàng Tối đến Thấy rõ mình không kịp về nữa Chàng xuống ngựa Lại bên một gốc cây đốt lửa Định bụng sẽ ngủ đêm lại đó Chàng vừa ngồi xuống bên đống lửa Mấy con vật cũng nằm quanh đó Chợt nghe văng vẳng như có tiếng người Chàng nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì Một lúc sau lại thấy có tiếng rên ở trên cao Chàng nhìn lên thấy một mụ già ngồi vắt vẻo trên cây Đang rên rỉ Hù, hù, rét quá Chàng bảo mụ Rét thì mẹ xuống đây mà sưởi Nhưng mụ ta đáp Chịu thôi, lũ súc vật của ngươi sẽ cắn ta mất Chàng lại bảo Chúng không làm gì mẹ đâu Mẹ ơi cứ xuống đây Mụ già ấy chính là một mụ phù thủy Mụ bảo để ta ném một cây gậy xuống Người cứ lấy gậy đập lên lưng chúng là chúng sẽ không làm gì ta nữa đâu Nói xong mụ ném xuống một cái gậy nhỏ Chàng lấy gậy đập lên lưng mấy con vật Tức thì chúng nằm yên và bị hóa đá ngay tức khắc không phải lo về mấy con vật nữa, mụ phụ thủy mới nhảy xuống, lấy gậy đập nốt vào người chàng, biến chàng thành đá. Xong mụ rú lên cười, lôi chàng và mấy con vật xuống một cái hố. Trong lòng hố có nhiều tảng đá loại ấy rồi. Công chúa ở nhà đợi mãi không thấy chồng về, càng lo sợ. Vừa khi ấy, người Anh lúc chia tay đi về hướng đông, nay cũng tới xứ này. Anh đi tìm việc làm chẳng được, cứ lang thang đây đó, dạy mấy con vật nhảy múa làm trò vui. Một ngày kia, chàng muốn về thăm gốc cây, chỗ hai người đã cắm lưỡi dao lúc chia tay để xem em mình ra sao. Trở về đó, chàng thấy bên mặt dao của em đã bị rỉ mất một nửa, chỉ còn một nửa vẫn sáng. Chàng lo quá, thầm nghĩ, chắc em ta gặp nạn lớn rồi, nhưng may ra còn cứu được, vì nửa dao kia vẫn sáng. Chàng vội dẫn đàn súc vật đi về hướng Tây. Lúc tới cổng thành, lính canh ra hỏi có cần phải vào tin cho công chúa biết không? Từ mấy hôm nay, công chúa rất lo sợ vì sự vắng mặt của phó vương. Người chỉ sợ phó vương đã gặp họa trong rừng mất rồi. Lính canh tưởng chàng chính là vị phó vương trẻ tuổi, vì non chàng giống hệt như em chàng lại cũng có một đàn súc vật đi theo như vậy. Khi ấy, chàng biết tên lính đã nhầm mình với em mình, bèn nghĩ thầm. Tốt nhất là ta hãy nhận đi, sẽ càng dễ cứu em hơn. Chàng liền để tên lính đưa mình vào trong cung và được đón tiếp rất vui vẻ. Công chúa cũng tưởng đó là chồng mình nên hỏi. Tại sao chàng vắng nhà lâu thế? Chàng đáp, ta bị lạc vào rừng, mãi mới tìm được lối ra. Tối đến, chàng nằm trên sườn em để một thanh kiếm hai lưỡi chặn giữa mình với công chúa. Công chúa chẳng hiểu thế nào nhưng cũng không dám hỏi. Chàng ở lại vài ngày, thăm dò mọi tin tức về khu rừng thiên nọ, rồi chàng bảo, ta phải đến đó săn lần nữa. Vua và công chúa muốn can ngăn mà không được. Chàng dẫn một đoàn tùy tùng rất đông lên đường. Vào đến rừng, chàng cũng gặp đúng mọi sự như em mình trước đó. Chàng thấy một con hươu trắng, bèn bảo những người đi theo. Hãy đợi ta ở đây, ta muốn săn con thú kia. Chàng thúc ngựa vào rừng, mấy con vật chạy sau chàng. Nhưng chàng không tài nào đuổi kịp được con hươu. Đã vào sâu quá, tối đến chàng phải ngủ lại trong đó. Vừa khi đốt được đống lửa, chàng nghe trên đầu có tiếng rên hư hư rét quá chàng nhìn lên thấy một phù thủy ngồi trên cây chàng bảo nếu rét thì xuống đây sưởi mẹ ạ à. mụ đáp chịu thôi mấy con vật của ngươi nó sẽ cắn ta mất nhưng chàng lại bảo Chúng không làm gì mẹ đâu Mụ bèn gọi xuống Ta sẽ ném cho người một cái gậy Người lấy gậy ấy mà đập chúng Thì chúng sẽ không làm gì ta nữa Chàng thợ săn nghe thấy thế Không tin mụ xà Chàng bảo Ta sẽ không đánh mấy con vật của ta đâu Mày hãy xuống đi Bằng không ta sẽ lôi mày xuống Mụ bèn hét lên Mày muốn gì nào Mày làm gì được ta Nhưng chàng đáp Mày không xuống thì tao sẽ bắn ngã mày Mụ bảo Mày cứ diệt bắt Ta không sợ gì mấy viên đạn của mày Chàng giơ súng bắn Nhưng vì đạn chì không thể xuyên được vào người mụ Nên mụ cứ cười sằng sặc và hét Mày không tài nào bắn trúng được ta đâu Chàng thờ săn đã biết Chàng vội rứt ba cái cúc bạc trên áo nạp luôn vào nòng súng Vì như thế tà thuật của mụ không linh nữa nên khi chàng bấm cò thì mụ hét lên và lộn nhào ngay xuống đất Chàng giẫm một chân lên người mụ bảo Còn mụ phù thủy già Nếu mày không chịu thú ra em ta hiện giờ đang ở đâu Thì ta sẽ xách mày quăng luôn vào đống lửa Mụ sợ quá Xin tha và nói Chàng ta cùng mấy con Phật bị hóa đá ở dưới một cái hố Chàng liền bắt mụ dẫn tới đó Đe mụ và bảo con khỉ độc già kia Giờ mày phải làm cho em ta và mọi con vật dưới này sống lại Bằng không ta sẽ ném mày vào lửa Mụ già lấy vội gậy khẽ động vào các tảng đá Tức thì em chàng với mấy con vật đều sống lại cả Và cả nhiều người khác nữa Lái buôn, thợ thủ công, mục đồng, vân vân Mọi người đứng dậy, cảm ơn cứu mạng rồi kéo nhau ra về Hai anh em gặp nhau ôm nhau hôn, vui mừng khôn kể. Hai người túm lấy mụ phù thủy, trói mụ lại vứt vào lửa. Sau khi mụ chết thiêu rồi, khu rừng tự nó cũng biến đổi, trở thành quan đảng sáng sủa hơn, có thể thấy được cung điện cách đó chỉ độ 3 giờ đường. Hai anh em cùng về, dọc đường, hai người kể cho nhau nghe chuyện của mình. Khi người em báo tin là chàng được thay vua trị vì cả nước thì anh bảo Điều ấy anh đã biết, lúc anh vào thành, người ta cứ tưởng anh là chú nên đã dành cho anh mọi thứ nghi lễ của các bậc vua chúa. Ngày công chúa cũng tưởng anh là chồng nên anh đã phải ăn cùng bàn, nằm cùng giường với nàng. Người em nghe tới đó nổi ghen, điên lên rút kiếm chém một nhát đứt lìa đầu anh. Đến lúc thấy anh nằm chết đó, máu đào tuôn chảy thì chàng hối hận vô cùng. Chàng kêu lên anh ta đã cứu ta mà giờ ta nỡ hại người rồi Rồi khóc lóc thảm thiết Thỏ thấy vậy chạy lại xin cho đi lấy rễ cây trường sinh Nó đi rồi về còn vừa kịp Người chết sống lại và không biết gì về vết thương trên mình cả Hai người lại đi tiếp Em bảo Nòm anh giống em như hệt Anh cũng mặc áo hoàng bào như em đằng sau cũng có mấy con vật kéo theo. Ta thử vào bằng hai cổng khác nhau, rồi từ hai phía cùng đi vào chỗ vua ngự xem thế nào. Hai người tách ra. Sau đó, vua thấy cùng một lúc lính canh ở hai cổng khác nhau, cùng vào báo là phó vương dẫn mấy con vật đi săn về. Vua phán, sao lại thế được, hai cổng thành cách nhau có đến một giờ đường đi bộ mà. Trong khi ấy, hai anh em từ hai phía khác nhau đã cùng vào tới trước sân lâu đài và đang cùng bước lên. Vua hỏi công chúa, còn bảo người nào là chồng con? Hai người giống hệt nhau, ta không phân biệt được. Công chúa sợ lắm, chẳng biết nói sao. Sau, nàng chợt nhớ đến mấy sợi dây nàng đã cho lũ súc vật để buộc cổ. Nàng tìm một lúc thấy ngay chiếc khóa vàng ở cổ một con sư tử, nàng mừng quá reo lên. Người có con sư tử này đi theo mới thật là chồng con. Phụ vương cười bảo, đúng, đúng vậy đó. Mấy người cùng ngồi vào bàn ăn uống rất vui vẻ. Tối hôm ấy, lúc phó vương vào giường nằm, công chúa mới bảo, Tại sao mấy đêm trước, đêm nào chàng cũng phải đặt một thanh kiếm hai lưỡi ở giữa giường? Thiếp cứ nghĩ là chàng có ý định chém chết thiếp